nhớ lời di chúc của bác dặn ôi lời thiêng liêng từ trái tim suốt đời hy sinh vì nước non người là gương soi người sáng cho từng em thơ thỏa tiếng tuổi thanh niên nhiều khát vọng mơ về tương lai đầy khát khao xin khắc ghi di chúc